Tết Nguyên đán có từ bao giờ? Nguồn gốc Tết Nguyên đán hay nói ngắn hơn là Tết có từ đời ngũ đế, Tam Vương. Đời Tam Vương, nhà Hạ, trượng mẫu đen nên chọn tháng đầu năm, tức tháng riêng, nhằm tháng dần, nhà thương thích màu trắng, lấy tháng Sửu, con trâu, tháng Chạp làm tháng đầu năm. Qua nhà Chu 1050 đến 256 trước công nguyên, ưa sắc đỏ chọn tháng Tý, con chuột, tháng 11 làm tháng Tết. Các vua chúa nói trên, theo ngày giờ, lúc mới tạo thiên, lập địa, nghĩa là giờ tí thì có trời, giờ sửu thì có đất, giờ dần sinh loài người, mà đặt ra ngày Tết khác nhau. Đến đời Đông Chu, Khổng Phu Tử ra đời, ngày Tết vào một tháng nhất định, tháng dần. Mãi đến đời Tần, thế kỷ 3 trước công nguyên, Tần tùy Hoàng lại đổi qua tháng hợi, con lợn, tức tháng 10. Cho đến khi nhà Hán trị vì, Hán Vũ Đế, 140 trước công nguyên, lại đặt ngày Tết vào tháng dần, tức tháng riêng, như đời nhà hạ. Và từ đó về sau, trải qua bao nhiêu thời đại, không còn nhà vua nào thay đổi về tháng Tết nữa. Đến đời Đông Phương Sóc, ông cho rằng ngày tạo thiên lập địa có thêm giống gà, ngày thứ hai có thêm chó, ngày thứ ba có lợn, ngày thứ tư sinh dê, ngày thứ năm sinh trâu, ngày thứ sáu sinh ngựa, ngày thứ bảy sinh loại người và ngày thứ tám mới sinh ra ngũ cốc. Vì thế, ngày Tết thường được kể ra ngày mùng 1 cho đến hết ngày mùng 7. Trích bài Tết Nguyên Đám của Nguyễn Đình Khang